Nam mô Đại bi ôi thương quân Bồ Tát Nam mô Đại bi ôi thương quân Bồ Tát Nam mô Đại bi ôi thương quân Bồ Tát Thiên tu thiên gia quân ngài Đại bi tâm đà la ni Nam mô Ấn ra nắng đà đà đà ya ya Nam mô A di đà ma lo yến đế tương quán đa ya bồ đề tăng đà ma ya ma ha tăng đà ma ya ma ha ca lô ni ca ya hăng tăng bằng ra bằng về số năng đa đăng thọ Nam mô tăng kiên lần nói hi mong A Trì ya ma lo yến đế tăng Phật ra lăng đà ma Nam mô na ra còn trì hai trì ma ha đa sa mê năng ma na đạo vô bằng a thầy dần tấn ma tấn đa na ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện na a ma lo e lô ca đế ca na đế di e rì ma ha bồ đề tất đọa tấn ma tấn ma ma ra ma ra ma e ma e rì đà dần công lo công lo yến quân lo lo lo lo ba sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đà ra đề đề ni tấn vận ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra một đế lệ he di he tấn na tấn na ra sam phật ra sa la ma sa phật sam phật ra sa ya hồ lo hồ lo ma ra hồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đề rì dạ na ra cần trì đề rì sanh ni na ma dạ ma na tất đà dạ ta bà ha ma ha năng đà dạ ta bà ha năng đa vô nghe năng bằng đa dạ ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha năng đa năng a một khe ya ta bà ha ta ma ha tăng đà dạ ta bà ha giả kiến ra tăng đà dạ ta bà ha ma đà ma yên tăng đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì bằng đà ra dạ ta bà ha ma ba lợi tăng yên ra dạ ta bà ha nam mô ấn ra năng đa ra ra dạ ya nam mô a di ya bà lo yên đa tăng bằng đa dạ ta bà ha tăng điện đô mang đa ra bằng mang đà nhà na ma hang tăng niên đô mang đa na bằng đại nhà na ma hang tăng niên đô mang đa na bằng đại nhà na ma ha nam mô đại bi ôi thân văn vô tăng nam mô đại bi ôi thân văn vô tăng nam mô đại bi ôi thân văn vô tăng thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nắng đà na đà ya ya nam mô a trì ya ma lo yến đế tướng bát đa ya bồ đề tăng đà ma ya ma ha tăng đà ma ya ma ha ca lô ni ca ya hăng tăng bằng ra bằng ya thô năng đa năng thọ nam mô tăng kiên lần đó mong a trì ya ma lo yến đế năng phật ra lăng đà bà nam mô na ra cận trì hay trì ma ha bang đa sa mê năng bà ha tha đạo vô bà nga thầy dần tấn bà tấn đa nam ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện na ăn ma lo e lo ca đế ca na đế di hay trì ma ha bồ đề tất đà tấn bà tấn bà ma ra ma ra ma e ma hay trì đà dần công lo công lo yến quân nô lo nô lo ba sa gia đế ma ha ba ya đế đà ra đà ra đề đề ni thân bằng ra ya ya ra ya ra mà mà bằng ba ra một đế lệ he di he thân na thân na ra sam phật ra sa la ma sam phật sam phật ra ya ya ho lo ho lo ma ra hồ lô ya vô đề ya vô đa ya vô đa ya di đề rì ya na ra cần trì đề rì sắn ni na ma ya ma na ta ma ha tất đà ya ta ma ha ma ha tăng đà ya ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra ya ta ma ha na ra cần trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng ha mô kê ya ta ma ha ta ma ma ha tăng đà ya ta ma ha ya kiến ra tăng đà ya ta ma ha ma đà ma yên tăng đà ya ta ma ha na ra cần trì bằng đà ra ya ta ma ha ma bà lợi tăng yên ra ya ta ma ha nam mô an ra đăng na na na ya dạ nam mô a di dạ bà lô yên đế tướng bằng đa dạ ta bà hang tăng điện đô mang na na bằng na ya ta ma hang tăng điện đô mang na na bằng na ya ta ma hang tăng điện đô mang na na bằng na ya ta ma hang nam mô đại bi hội tương văn bồ tát nam mô đại bi hội tương văn bồ tát nam mô đại bi hội tương văn bồ tát thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nắng na na na ya dạ nam mô a di dạ bà lô yên đế tướng bằng đa dạ bồ đề tăng đà ma ya ma tăng đà ma ya ma năng tăng bằng ra bằng giờ số năng đa năng thọ nam mô tăng các lần nói em mong a trì gia mà lo yến đế tăng phật ra lăng đạo bà nam mô na ra còn trì hay trì ma ha băng đa sa mê tăng bà ha tha đầu vô bằng a thầy dần tăng bà tăng đa nam ma bà đà ma phần đằng đầu đáng điện đa ấn a ma lo e lo ca đế ca na đế di hay trì ma ha bồ đề tất đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma hay trì đại dần công lo công lo yến mong nô lo nô lo ba sa gia đây ma ha ta ya đế đà ra đà ra đề đề ni thân bằng ra ya ya ra ya ra ma ma bằng ma ra một đế lệ he di he thân na thân na ra sam phật ra sam la ma sam ma sam ma ra ya ya ho lo ho lo ma ra ho lo ho lo he đề ta na na na thân đề thân đề đô lo đô lo bồ đề giả bồ bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đề rì ya na ra cần trì đề rì sanh ni na ma ya ma na ta ma ha tất đà ya ta ma ha ma ha tăng đà ya ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra ya ta ma ha na ra cần trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng ha mô khe ya na ma ha ta ma ma ha tăng đà ya ta ma ha ya kiến ra tăng đà ya ta ma ha ma đà ma yên tăng đà ya ta ma ha na ra cần trì bằng đà ra ya ta ma ha ma bà lại tăng yên ra ya ta ma ha nam mô an ra năng đà na na ra ya ya nam mô a di ya ma lo yên đế tân bạc ra ya ta ma hang tân điện đô mang na ra bạc ra ya ta ma hang tân điện đô mang na ra bạc ra ya ta ma hang tân điện đô mang na ra bạc ra ya ta ma hang nam mô đại bi hội tân quan bồ tát nam mô đại bi hội tân quan bồ tát nam mô đại bi hội tân quan bồ tát thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nắng na ra ra ya ya nam mô a di ya ma lo yên đế tân bạc ra ya bồ đề tăng đà ma ya ma ha tăng đà ma ya ma ha kha lô ni ni ca ya hăng tăng bằng ra bằng giờ thô năng đa năng thọ nam mô tăng kiên lần nói hi mong ai trì ya mà lo yến đế tăng phật ra lăng đạo bà nam mô na ra con trì hay trì ma ha bang đa sa mê tăng bà ha tha đạo vô bằng a thầy dần tăng ma tăng đa nam ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện na hăng a ma lo e lo ca đế ca na đế di hay trì ma ha bồ đề tất đọ tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma hay trì đà dần công lo công lo yến mong đồ lo đồ lo ba sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đà ra đề đề ni tăng bằng ra ra ya ya ra ya ra ma ma bằng ma ra một đế lệ he di he tấn na tấn na ra sam phật ra sa la ma sa phật sam phật ra ya ya ho lo hồ lô ma ra ho lo hồ lô đề ta na na na tăng đề tăng đề tổ đô tô đô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đề rì dạ na ra cần trì đề rì sanh ni na ma dạ ma na ta ma ha tất đà dạ ta ma ha ma ha tăng đà dạ ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra dạ ta ma ha na ra cần trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng a mô khe ya ta ma ha ta ma ma ha tăng đà dạ ta ma ha giả kiến ra tăng đà dạ ta ma ha ma đà ma yên tăng đà dạ ta ma ha na ra cần trì văn đà ra dạ ta ma nam ma bà lợi tăng yết ra dạ nam bà a nam mô ấn ra năng ra ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yến đế tăng bằng ra dạ ta bà hăng tăng điện đô mang đa ra bằng ra dạ ta bà hăng tăng điện đô mang đa ra bằng ra dạ ta bà hăng tăng điện đô mang đa ra bằng ra dạ ta bà ha nam mô đại bi hội tăng văn vô tăng nam mô đại bi hội tăng văn vô tăng nam mô đại bi hội tăng văn vô tăng thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra năng ra ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yến đế tăng bằng ra dạ bồ đề tăng đà ma ya ma ha đà ma ya ma ha ca lô ni ca ya hăng bằng ra bằng về số năng đa đăng thọ nam mô tăng các lần nói hi mong a di ya ma lo yến đế tăng phật ra lăng đà bà nam mô na ra con trì hay trì ma ha băng đa sa mê tăng bà ha tha đầu vô bằng a thầy dần tăng bà tăng đa na ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện tăng a ma lo e lô ca đế ca na đế di hay trì ma ha bồ đề tất đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma hay trì đà dần công lo công lo yến quân lo lo lo lo ba sa ya ya ma ha ba sa ya đế đà ra đà ra đề đề ni tăng bằng ra ya ya ra ya ra ma ma bằng ma ra một đế lệ he di he tăng na tăng na ra sam phật ra sa na ma sam phật sam phật ra ya ya hồ lo hồ lo ma ra hồ lo hồ lô đề ta na na na tăng đề tăng đề tổ đô tô đô bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả di đề rì giả na ra cần trì đề rì sanh ni na ma giả ma na ta ma ha tất đà giả ta ma ha ma ha tăng đà giả ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra giả ta ma ha na ra cần trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng ha mô khe ya ta ma ha ta ma ma ha tăng đà giả ta ma ha giả kiến ra tăng đà giả ta ma ha ma đà ma yên tăng đà giả ta ma ha na ra cần trì bằng đà ra giả ta ma ha a ma bà lệ tăng yết đà dạ na bà a nam mô ác ra đăng đà đà đà dạ dạ nam mô a di đà bà lô yết đế tăng bạc đà dạ ta bà an tăng điện đô mang đa đa bạc đà dạ ta bà an tăng điện đô mang đa đa bạc đà dạ ta bà an tăng điện đô mang đa đa bạc đà dạ ta bà a nam mô đại bi hội tân văn bồ tát nam mô đại bi hội tân văn bồ tát nam mô đại bi hội tân văn bồ tát thiên tu thiên nhân quân ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nắng đà đà đà dạ dạ nam mô a di đà bà lô yết đế tăng bạc đà dạ mô ni tăng đà ma ya ma ha tăng đà ma ya ma ha ca lô ni ca ya hăng tăng bằng ra bằng giờ số năng đa năng thọ nam mô tăng kiến lăng đó hi mong a di ya ma lo yên đế tăng phật ra lăng đà bà nam mô na ra còn trì hay trì ma ha mang đa sa mê tăng bà ha tha đạo vô bằng a thầy dần tăng ma tăng đa na ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện đa hăng a ma lo e lo ca đế ca ra đế di hay trì ma ha bồ đề tất đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma hay trì đà dần câu lô câu lô yến mong đồ lô đồ lô ba sa ya đế ma ha bà sa ya đế đà ra đà ra đề đề ni thân bằng ra ya ya ra ya ra ma ma bằng ma ra môn đề lệ he di he thân na thân na ra sam phật ra sa na ma sam phật sam phật ra ya ya hồ lo hồ lo ma ra hồ bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đề rì ya na ra cần trì đề rì sanh ni na ma ya ma na ta ma ha tất đà ya ta ma ha ma ha tăng đà ya ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra ya ta ma ha na ra cần trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng ha một thế ya ta ma ha ta ma ma ha tăng đà ya ta ma ha ya kiến ra tăng đà ya ta ma ha ma đà ma tăng đà ya ta ma ha na ra cần trì bằng đà ra ya ta ma ha ma bà lợi tăng yết ra ya ta ma ha nam mô an ra năng na na ra ya ya nam mô a di ya ba lo yên đế tướng bạc đa ya ta ma hang tăng điện đô mang đa ra bạc đa ya ta ma hang tăng điện đô mang đa ra bạc đa ya ta ma hang tăng điện đô mang đa ra bạc đa ya ta ma hang nam mô đại bi hội tương văn vô tán nam mô đại bi hội tương văn bồ tát nam mô đại bi hội tương văn bồ tát thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nắng na na ra ya ya nam mô a di ya ba lo yên đế tướng bạc đa ya bồ đề tăng đà ma ya ma tăng đà ma ya ma ya năng bằng ra bằng ya số năng năng năng thọ nam mô năng kiên năng nói đi ya ma lo yến đế tăng phật ra lăng đà bà nam mô na ra cận trì hay đề ma ha ban đa sa mê tăng ma ha tha đạo vô bà nga thầy dần tăng ma tăng đa na ma bà đà ma phạn đằng đầu đáng điện đa ấn ha ma lo e lo ca đế ca đa đế di hay đề ma ha bồ đề tất đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma hay đề đà dần công lo công lo yến quân lo lo lo lo ba sa ya đế ma ha bà sa ya đế đà ra đà ra đề đề ni tăng bằng ra ya ya ra ya ra ma ma bằng ma ra môn đế lệ y he di tấn na tấn na ra sam phật ra sa na ma sa ma sa ma ra sa ya hồ lô rô tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đề rì dạ na ra cần trì đề rì sắn ni na ma dạ ma na ta ma ha tất đà dạ ta ma ha ma ha tăng đà dạ ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra dạ ta ma ha na ra cần trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đa tăng ha mô khe dạ ta ma ha ta ma ma ha tăng đà dạ ta ma ha giả kiến ra tăng đà dạ ta ma ha ma đà ma yên tăng đà dạ ta ma ha na ra cần trì bằng Ra ra dạ ta ma ha ma bà Lợi tăng yên ra dạ ta ma ha a nam mô ấn ra năng đa đa đa dạ dạ nam mô a di đà bà lô yên đế tân bạc đa dạ ta bà hăng tân điện đô mang đa đa bạc đa dạ ta bà hăng tân điện đô mang đa đa bạc đa dạ ta bà hăng tân điện đô mang đa đa bạc đa dạ ta bà hăng nam mô đại bi hội tân văn vô tăng nam mô đại bi hội tân văn vô tăng nam mô đại bi hội tân văn vô tăng thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra năng đa đa đa dạ dạ nam mô a di đà bà lô yên đế tân bạc đa dạ bồ đề tăng đà ma ya ma ha tăng đà ma ya ma ca lô ni ca ya hăng tăng bằng ra bằng giờ số năng đa năng thọ nam mô tăng kiến lăng nói hi mong a di ya ma lo yến đế tăng phật ra lăng đà bà nam mô na ra cùng trì hay trì ma ha mang đa sa mê tăng bà ha tha đạo vô bằng a thầy dần tăng bà tăng đa nam ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện đa hăng a ma lo e lo ca đế ca đa đế di hay trì ma ha bồ đề tất đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma hay trì đà dần câu lô câu lô yến mong lo lô nô lô ba sa ya đế ma ha bà sa ya đế đà ra đà đà ra đề đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra một đề lệ he di he thân na thân na ra sam phật ra sa na ma sa phật sa ma ra ya ya hồ lô hồ lô ma ra ho lo ho lo he đề ta na na ra thân đề thân đề tổ tổ tổ mô đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đề rì dạ na ra cần trì rì rì sanh ni na ma dạ ma na ta ma ha tất đà dạ ta ma ha ma ha tăng đà dạ ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra dạ ta ma ha na ra cần trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng a mô kê dạ ta ba ha ta ba ma ha tăng đà dạ ta ma ha giả kiến ra tăng đà dạ ta ma ha ma đà ma yên tăng đà dạ ta ba ha na ra cần trì bằng ra ra dạ ta ma ha ma bà lợi tăng yết ra dạ ta ma ha nam mô tăng ra năng na na đa dạ dạ nam mô a di đà ma lo yên đế tăng bạc đa dạ ta ma hăng tăng điện đô bạc na đa bạc đa dạ ta ma hăng tăng điện đô bạc na đa bạc đa dạ ta ma hăng tăng điện đô bạc na đa bạc đa dạ ta ma hăng nam mô đại bi ôi tăng quan vô tăng nam mô đại bi ôi tăng quan vô tăng nam mô đại bi ôi tăng quan vô tăng thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra năng na na đa dạ dạ nam mô a di đà ma lo yên đế tăng bạc đa dạ bồ đề tăng đà ma ya ma tăng đà ma ya ma kha lo ni ca ya hăng tăng bằng ra bằng giờ số năng đa đăng thọ nam mô tăng kiên lần nói hi mong ai trì ya mà lô yến đế tăng phật ra lăng đạo bà nam mô na ra cận trì hay trì ma ha băng đa sa mê tăng bà ha tha đạo vô bằng a thầy dần tăng ma tăng đa nam ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện đa hăng a ma lo e lô ca đế ca na đế di hay trì ma ha bồ đề tất đọ tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma hay trì đà dần công lo công lo yến mong lo lo lo lo ba sa ya đế ma ha bà sa ya đế đà ra đà ra đề đề ni he tăng ra ya ya ra ya ra ma ma bằng ma ra một đế lệ he di he tăng ra tăng ra ra sam phật ra sa la ma sam phật sam phật ra ya ya hồ lo hồ lo ma ra hồ lo hồ lo he đề ta na na na tăng đề tăng đề tổ rô tổ rô bồ đề ya dạ, bồ đề ya dạ, bồ đề ya dạ, bồ đề ya di đề đề ya na ra cần trì đề đề sanh ni na ma ya ma na ta ma ha tất đà ya ta đà bà nam mô na ra cận trì đề ma ha bang đa sa mê tăng ma ha đạo vô bằng a thầy dần tấn ma tấn đa nam ma ba đa ma phật đằng đầu đáng điện na nam mô a ấn ra nam na ra ra ya ya nam mô a di đà ba lo yên đế tân bạc ra ya ta ma hang tân điện đô mang na ra bạc đà ya nam mô hang tân điện đô mang na ra bạc đà ya nam mô hang tân điện đô mang na ra bạc đà ya ta ma hang nam mô đại bi hội tân quan vô tát nam mô đại bi hội tân quan vô tát nam mô đại bi hội tân quan vô tát thiên đô thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a ấn ra nam na ra ra ya ya nam mô a di đà ba lo yên đế tân bạc ra ya mô đề tăng đà ma ya ma ha tăng đà ma ya ma tha lo ni ca ya hăng tăng bằng ra bằng giờ thô năng đa năng thọ nam mô tăng kiên lần nói hi mong a trì ya ma lo yến đế tăng phật ra lăng đạo bà nam mô na ra còn trì hay trì ma ha băng đa sa mê tăng bà ha tha đầu vô bằng a thầy dần tăng bà tăng đa nam ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện đa hăng a ma lo e lo ca đế ca na đế di hay trì ma ha bồ đề tất đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma hay trì đà dần công lo công lo yến mong đồ lo đồ lo ba sa ya đế ma ha ba sa ya đế đà ra đà đà ra đề đề ni năng bằng ra ya ya ra ya ra ma ma bằng ma ra mong đề lệ he di he năng ra năng ra ra sam phở ra sa ra ma sa ma sa ma ra ya ya ho lo ho lo ma ra ho lo hồ lô he đề ta na na ra năng đề năng đề đô đô đô đô bồ đề ya dạ, bồ đề ya dạ, bồ ya mu đa ya di đề rì ya na ra cần trì đề rì sẵn ni na ma ya ma na ta ma ha tất đà ya ta ma ha ma ha tăng đà ya ta ma ha tăng đa vô nghe tăng bằng ra ya ta ma ha na ra cần trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đa tăng ha mô khe ya ta ma ha ta ma ma ha tăng đà ya ta ma ha ya kiến ra tăng đà ya ta ma ha ma đà ma yên tăng đà ya ta ma ha na ra cần trì bằng đà ra ya ta ma ha ma bà lại tăng yên ra ya ta ma ha nam mô an ra năng đà ra ra ya ya nam mô a di đà bà lô yến đế tướng bạc đa ya ta bà hang tăng điện đô mang đa ra bạc đa ya ta bà hang tăng điện đô mang đa ra bạc đa ya ta bà hang tăng điện đô mang đa ra bạc đa ya ta bà hang nam mô đại bi hội tăng quan bồ tát nam mô đại bi hội tăng quan bồ tát nam mô đại bi hội tăng quan bồ tát thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nắng đa ra ra ya ya nam mô a di đà bà lô yến đế tướng bạc đa ya bồ đề tăng đà ma ya ma tăng đà ma ya ma kha lô ni ca ya tăng bằng ra bằng giờ số năng đa tăng thọ nam mô tăng các lần nói hi mong ai trì gia mà lo yến đế tăng phật ra lăng đạo bà nam mô na ra con trì hai trì ma ha mang đa sa mê tăng bà ha tha đạo vô bằng a thầy dần tăng bà tăng đa nam ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện tăng a ma lo e lo ca đế ca na đế di hai trì ma ha bồ đề tất đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma hai trì đà dần công lo công lo yến quân lo lo lo lo ba sa ya đế ma ha bà sa ya đế đà ra đà ra đề đề ni tăng bằng ra ya ya ra ya ra ma ma bằng ba ra mộng đề lệ he di he thân na thân na ra sam phật ra sam ra ma sam phật sam phật ra sa ya hồ lo hồ lo ma ra hồ lo hồ lô he đề ta na na na thân đề thân đề tổ đô tổ mô đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đề rì dạ na ra cần trì đề rì sanh ni na ma dạ ma na ta ma ha tất đà dạ ta ma ha ma ha tăng đà dạ ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra dạ ta ma ha na ra cần trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng a mô kê dạ ta ma ha ta ma ma ha tăng đà dạ ta ma ha giả kiến ra tăng đà dạ ta ma ha ma đà ma yên tăng đà dạ ta ma ha na ra cần trì bằng đà ra dạ ta ma ha ma bà lấy tăng yên ra dạ ta ma ha nam mô ấn ra năng đa đa đa dạ dạ nam mô a di đà bà lo yên đế tướng bạc đa dạ ta ma hăng tăng điện đô mang đa đa bạc đa dạ ta ma hăng tăng điện đô mang đa đa bạc đa dạ ta ma hăng tăng điện đô mang đa đa bạc đa dạ ta ma hăng nam mô đại bi hội tăng quan vô tăng nam mô đại bi hội tăng quan bồ tát nam mô đại bi hội tăng quan bồ tát thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra năng đa đa đa dạ dạ nam mô a di đà bà lo yên đế tướng bạc đa dạ bồ đề tăng đà ma ya ma tăng đà ma ya ma ra ya hăng tăng bằng ra bằng về số năng đa năng thọ nam mô tăng căn lần đó hi mong ha rì ya mà lo yến đế tăng phật ra lăng đà bà nam mô na ra cận trì hay rì ma ha băng đa sa mê tăng bà ha tha đạo vô bà a thầy dần tăng ma tăng đa na ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện na ăn ha ma lo e lo ca đế ca na đế di hay rì ma ha bồ đề tất đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma hay rì đà dần công lo công lo yến quân nô lo nô lo ba sa ya đế ma ha bà sa ya đế đà ra đà ra đề đề ni tăng phật ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra một đế lệ he di he tăng tấn ra sa ra ma sa ma sa ma ra sa ya ho lo ho lo ma ra ho lo ho lo e đề ta na na na tăng đề tăng đề tổ rô tổ rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đề rì dạ na ra cần trì đề rì sắn ni na ma ya ma na ta ma ha tất đà ya ta 呀，那嘛。 đồ mà ya ma kha lô ni ca ya hăng tăng bằng ra bằng về số năng đa đăng thọ nam mô tăng kiên lần nói, hi mong a di ya ma lo yến đế tăng phật ra lăng đà bà nam mô kiến tấn đà nhà ta bà ha na ra cận trì văn đà ra nhà ta bà ha ma bà lợi tăng yết ra nhà ta ma ha nam mô ấn ra đăng đà ra ra ya ya nam mô a di ya bà lo yến đế tấn bạc ra nhà ta ma ha tăng điện đô mang đa ra bạc đà nhà ta ma ha tăng điện đô mang đa ra bạc đà nhà ta ma ha tăng điện đô mang đa ra bạc đà nhà ta ma ha nam mô đại bi hội tân văn bồ tát nam mô đại bi hội tân văn bồ tát nam mô đại bi hội tân văn bồ tát thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra đăng đà ra na ya ya nam mô a di ya ma lo yến đế tướng bát đa ya bồ đề tăng đà ma ya ma ha tăng đà ma ya ma ha ca lô ni ca ya hăng tăng bằng ra bằng giờ số năng đa đăng thọ nam mô tăng kiên lần đó hi mong a di ya ma lo yến đế tăng phật ra lăng đà bà nam mô na ra còn trì a trì ma ha bằng đa sa mê tăng ma ha tha đạo vô bằng a thầy dần tăng ma tăng đa nam ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện tăng a ma lo e lo ca đế ca na đế di hay trì ma ha bồ đề tất đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma ma hai rì đà dừng công lô công lô yến quân đồ lô đồ lô ba sa ya đê ma ha và sa ya đê đà ra đà ra đề đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra ma ma phật ba ra một đê lệ he di he thân na thân na ra sam phật ra sa la ma sam phật sam phật ra ya ya hồ lô hồ lô ma ra hồ lô đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đề rì dạ na ra cần trì đề rì sanh ni na ma dạ ma na ta ma ha tất đà dạ ta ma ha ma ha tăng đà dạ ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra dạ ta ma ha na ra cần trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng ha mô khe ya ta ma ha ta ma ma ha tăng đà dạ ta ma ha giả kiến ra tăng đà dạ ta ma ha ma đà ma yên tăng đà dạ ta ma ha na ra cần trì bằng đà ra dạ ta ma ha ma bà lợi tăng yên ra dạ ta ma ha nam mô an ra cơ năng na na na ya dạ na mo a di dạ bà lô yên đế tướng bằng na ya na ma hang tăng điện đô mang na na bằng na ya na ma hang tăng điện đô mang na na bằng na ya na ma hang tăng điện đô mang na na bằng na ya na ma hang nam mô đại bi hội tương văn vô tát nam mô đại bi hội tương văn vô tát nam mô đại bi hội tương văn vô tát thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra năng na na đa dạ dạ nam mô a di dạ bà lô yên đế tướng tiết ra tăng đà già ta ma ha ma đà ma yết tăng đà già ta ma ha na ra cận trì văn đà ra già ta ma ha ma bà lợi tăng yết ra già ta ma ha nam mô ác ra tăng đà ra ra già già nam mô a di đà bà lô yên đây tăng văn đà già ta ma ha tăng điện đô mang đà ra văn đà già ta ma ha tăng điện đô mang đà ra văn đà già ta ma ha tăng điện đô mang đà ra văn đà già ta ma ha nam mô đại bi hội tăng văn bồ tát nam mô đại bi hội tăng văn bồ tát nam mô đại bi hội tăng văn bồ tát thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi thông đà la ni nam mô ấn ra nắng đà đà đà ya ya nam mô a trì ya ma lo yến đế tăng bát đa ya bồ đề tăng đà ma ya ma tăng thân đà ma ya ma ha lo ca ya hăng tăng bằng ra bằng giờ thô năng đa năng thọ nam mô tăng gan lần đó em mong ai trì ya mà lo yến đế tăng phật ra lăng đạo bà nam mô na ra còn trì hay trì ma ha băng đa sa mê tăng bà ha tha đạo vô bằng a thầy dần tăng bà tăng đa nam ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện ta hăng a ma lo e lo ca đế ca na đế di hay trì ma ha bồ đề tất đọa tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma hay trì đà dần công lo công lo yến quân đồ lo đồ lo ba sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đà ra đề đề ni tăng bằng ra ya ya ya ra ya ra ma ma bằng ma ra mong đế lệ he di he tấn na tấn na ra sam phật ra sa la ma sam phật sam phật ra sa ya hồ lô hồ lô ma ra ho lo ho lo he đề ta na na na mô đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đề rì dạ na ra cần trì rì rì sanh ni na ma giả ma na ta ma ha tất đà giả ta ma ha ma ha tăng đà dạ ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra giả ta ma ha na ra cần trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đa tăng a một thế giả ta ma ha ta ma ma ha tăng đà giả ta ma ha giả kiến ra tăng đà giả ta ma ha ma đà ma yên tăng đà giả ta ma ha na ra cần trì bằng đà ra giả ta ma ha ma bà lại tăng yết ra giả ta ma ha nam mô nắng ra nắng ra ra ra ya ya nam mô a di ya ba lo yên đế tướng bằng ra ya ta ma hang tăng điện đô mang ra ra bằng ra ya ta ma hang tăng điện đô mang ra ra bằng ra ya ta ma hang tăng điện đô mang ra ra bằng ra ya ta ma hang nam mô đại bi hội tăng quan vô tát nam mô đại bi hội tăng quan vô tát nam mô đại bi hội tăng quan vô tát thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nắng ra ra ra ya ya nam mô a di ya ba lo yên đế tướng bằng ra ya bồ đà bà nam mô na na con chi đề ma ra sa mê năng ma tha đạo vô bằng a thầy dần tấn ma tấn đa na ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện na a ma lo a lô ca đế ca na đế di a rì ma ha bồ đề tất đà tấn ma tấn ma ma ra ma ra ma e ma e di đà dần công lo công lo yến quân lo lo lo lo ba sa ya đế ma ha ba sa ya đế đà ra đà ra đề đề ni tấn bằng ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra một đế lệ he di he tấn na tấn na ra sam phật ra sa la ma sam phật sam phật ra sa ya hồ lô hồ lô ma ra hồ lô đa ya di đề rì ya na ra cần trì đề rì sẵn ni na ma ya ma na ta ma ha tất đà ya ta ma ha ma ha tăng đà ya ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra ya ta ma ha na ra cần trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng ha một khe ya ta ma ha ta ma ma ha tăng đà ya ta ma ha ya kiến ra tăng đà ya ta ma ha ma đà ma yên tăng đà ya ta ma ha na ra cần trì bằng đà ra ya ta ma ha ma bà lệ tăng yên ra ya ta ma ha nam mô ác ra tăng đà ra ya ya nam mô a di đà bà lo yên đế tân bằng đa dạ ta bà hăng tân điện đô bạc đa ra bằng đa dạ ta bà hăng tân điện đô bạc đa ra bằng đa dạ ta bà hăng tân điện đô bạc đa ra bằng đa dạ ta bà hăng nam mô đại bi hội tân quân bồ tát nam mô đại bi hội tân quân bồ tát nam mô đại bi hội tân quân bồ tát thiên tu thiên nhân quân ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nắng na na ra dạ dạ nam mô a di đà bà lo yên đế tân bằng đa dạ bồ đề tân đà ma ya ma tân đà ma ya ma ni ca ya hăng tăng bằng ra bằng về số năng ra năng thọ nam mô tăng kiến lần nói hi mong a trì gia mà lo yến đế tăng phật ra lăng đạo bà nam mô na ra con trì hay trì ma ha bang đa sa mê tăng bà ha tha đầu vô bằng a thầy dần tấn ma tấn đa na ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện ta hăng a ma lo e lo ca đế ca na đế di hay trì ma ha bồ đề tất đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma e ma hay trì đà dần câu lo câu lo yến quân lô lo lô lo ba sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đà đề đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra mà mà phật ma ra một đề lệ he di he thân ra thân ra ra sam phật ra sa la ma sa phật sam phật ra ya ya hồ lô hồ lô ma ra hồ lô hồ lô he đề ta na na ra thân đề thân đề tổ rô tổ rô bồ đề ya dạ, bồ đề ya dạ, bồ đề ya dạ, bồ đề ya di đề đề ya na ra cần trì đề đề sanh ni na ma ya ma na ta ma ha tất đà ya ta ma ha ma ha tăng đà ya ta nama đại bi tâm đà la ni nam mô an ra năng đà đà đà ya ya nam mô a di đà thầy dần tấn ma tấn na na ma ba đà ma phật đằng đầu đáng điện na a ma lo e lo ca đế ca na đế di e rì ma ha bồ đề tất đà tấn ma tấn ma ma ra ma ra ma e ma e rì đà dần câu lô câu lô yến quân lo lo lo lo ba sa ya đế ma ha ba sa ya đế đà ra đà ra đề đề ni tấn quần ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra một đế lệ he di he tấn na tấn na ra sam phật ra sa la ma sam phật sam phật ra ya ya hồ lô hồ đà ya na ma ha ma ha năng đà ya na ma ha năng đà vô nghe tăng bằng ra ya ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tăng ra tăng ha một khi ya ta bà ha ta bà ma ha tăng đà ya ta bà ha ya kiến ra tăng đà ya ta bà ha ma đà ma yên tăng đà ya ta bà ha na ra cẩn trì bằng đà ra ya ta bà ha ma bà lợi tăng yên ra ya ta bà ha nam mô ấn ra tăng đà ra ra ya ya nam mô a di ya bà lo yên đây tăng bằng ra ya ta bà ha tăng điện đô mang đà ra bằng đà ya ta bà ha tăng điện đô mang đà ra bằng đà ya ta bà ha tăng tăng niên đô mang đa đa mang đà nhà ta bà ha nam mô đại bi hội từng văn bồ tát nam mô đại bi hội từng văn bồ tát nam mô đại bi hội từng văn bồ tát thiên tu thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra nắng đa đà đà già già nam mô a di đà ma lo yến đế tăng bát đa gia bồ đề tăng đà ma gia ma ha tăng đà ma gia ma ha ca lô ni ca gia hăng tăng bằng ra bằng về thu năng đa đăng thọ nam mô tăng kiên lần đó hi mong a di đà ma lo yến đế tăng phật ra lăng đà bà nam mô na ra cận trì hay trì ma ha băng đa sa mê ni ma na đạo vô bằng a thầy dần tấn ma tấn đa na ma bà đà ma phật đằng đầu đáng điện năng a ma lo e lo ca đế ca na đế di e rì ma ha bồ đề tất đà tấn ma tấn ma ma ra ma ra ma e ma e rì đà dần công lo công lo yến quân nô lo nô lo ba sa ya đế ma ha bà sa ya đế đà ra đà ra đề đề ni năng phật ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra một đế lệ he di he tấn na tấn na ra sam phật ra sa la ma sa phật sam phật ra sa ya hồ lo hồ lo ma ra hồ lô ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đề rì ya na ra cần trì đề rì sanh ni na ma ya ma na ta ma ha tất đà ya ta ma ha ma ha tăng đà ya ta ma ha tăng đà vô nghe tăng bằng ra ya ta ma ha na ra cần trì ta ma ha ma ra na ra ta ma ha tăng đà tăng ha mô khe ya ta ma ha ta ma ma ha tăng đà ya ta ma ha ya kiến ra tăng đà ya ta ma ha ma đà ma yên tăng đà ya ta ma ha na ra cần trì bằng đà ra ya ta ma ha ma bà lại tăng yên ra ya ta ma ha nam mô an ra đăng na na đa ya dạ nam mô a di dạ bà lô yên đế tướng bạc đa dạ ta ma hán tấn điện đô ma na đa ma na ya ta ma hán tấn điện đô ma na đa ma na ya ta ma hán tấn điện đô ma na đa ma na ya ta ma hán